ô ô ô ô quá trời rồi ô ô ô trời trời trời trời trời trời ô Ôi cái này dính mấy con luôn rồi. trời Ôi trời. Hết thùng cá bự rồi. Khủng khủng. Đó trời ơi. Ôi ôi đúng rồi, dính luôn rồi. chết rồi, chết rồi. Tiếp tiếp tiếp tiếp chứ mày. Tiếp tiếp tiếp. Trời ơi trời. Ôi. Ôi. Trời ơi. À. Trời ơi quá trời luôn rồi ừ, thì dính mấy con lần chú mỹ ơi hai con hả hai, hai con trời trời hai, hai con, con mà hai con hai con hai con ồ con cá hết thùng bự rồi hai con mà lôi lôi <laughs> chú mỹ mình lôi đi dèo dèo